chào tất cả anh em tiếp tục uh, quay trở lại với video Đấy, ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em thêm uh, những cái bộ hột tài xỉu mà nó có thể giúp anh em đi lắc tài xỉu nó được hiệu quả cao thì anh em nào mà đã theo dõi cái kênh của tôi rồi hay là theo dõi cái, những cái video những cái bộ hột mà tôi giới thiệu cho anh em thì anh em cũng đã biết sơ qua về cái cái bộ hột đấy nó đi như thế nào khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu anh em chơi tài xỉu bịp ở bất kỳ cái sân chơi nào thì anh em đều có tỷ lệ chiến thắng rất là cao thì ờ, cái bộ hột tài xỉu ờ, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đặc biệt là những anh em nào mà đang làm tay cái thì ờ, anh em xem video này anh em thấy cái bộ hột này nó hiệu quả nó phù hợp với sân chơi của anh em thì anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại hoặc là zalo 0972 41 thì tôi sẽ tư vấn cho anh em tôi sẽ nói cho anh em cách mà anh em có thể lắc được cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em thì cái kênh của tôi hay là những cái video của tôi tôi làm giới thiệu cho anh em về cái bộ hột và cái cách lắc của nó tất nhiên rồi bộ hột nào cũng phải có cái cách lắc riêng của nó thì ờ, cái bộ hột tài xỉu ờ, ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu vip thì cái bộ hột tài xỉu vip nó chỉ là cái tên của nó thôi Đấy, còn ờ, khi mà anh em chơi hay là anh em sử dụng nó thì anh em có thể xem được là cái độ vip của nó là để bao nhiêu phần trăm để anh em có thể là cho cái bộ hồ tài xỉu này nó đúng với cái tên gọi là bộ hồ tài xỉu vip nhé cũng như bao cái video trước tôi cũng à, đi vào tôi à, giới thiệu cho anh em nhưng anh em nào mà chưa biết về cái bộ hồ tài xỉu vip này hoặc là anh em nào mà chưa tìm hiểu chưa có cái bộ hồ ở trong tay tay mà lắc theo ý muốn của anh em thì anh em theo dõi cái video này thì à, trước tiên tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hồ tài xỉu vip này cái bộ tài xỉu vip này nó là bộ tài xỉu mà hoàn toàn không tang đấy, cái bộ hột này tôi mới cho ra mắt ít ngày còn à, cái bộ hột này thì cũng giải đáp thắc mắc cho anh em nói cái bộ hột này thứ nhất là nó hoàn toàn không tang này 100% không tang bao cho anh em luôn à đó 500 ờ, không hít đấy, nước muối nổi dọi đèn thì trong suốt khi mà anh em đến sân chơi anh em có thể là ăn thua trả hột với người ta cũng được chủ yếu là cái bộ hột tài xỉu này anh em về anh em có uh, lắc được theo ý muốn của anh em hay không thì cũng là do một phần của anh em nữa mà luôn có luyện bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu vip này Để xem là cái cách đi của nó làm sao để cho anh em có thể là thấy được cái hiệu quả Đấy, thì uh, trước tiên nói về cái bộ hột này thì uh, anh em xem nó là cái bộ hột tài xỉu mà mắt rất là nhỏ Đấy, mắt nhỏ mắt nhỏ thì anh em có thể chống được thầy thợ nghe hột Đấy. nhưng cái bộ hột này tôi đảm bảo với anh em luôn là 100 phần trăm anh em có thể chống được thầy thợ nghe hột tài xỉu Đấy. thứ nhất là mắt nó nhỏ thứ hai nữa là cái à, mắt của nó rất là đầy nên là anh em không thể phân biệt được mặt nhất hoặc là mặt nhị hay là mặt ngũ lục đâu cả nhé đảm bảo với anh em luôn như thế này bộ hột như thế này mới là bộ hột chống nghe hột chống thầy thợ nghe hột chứ những cái bộ hột thường mà anh em bộ chống thầy thợ nghe hột thì không phải nhá đó không phải thì đây đấy. cái bộ hột này khi mà anh em à, đến mua hàng hay là anh em đặt đơn hàng về tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách lắc rất là hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu vip này đó, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này nó đi như nào thứ nhất cái bộ hột anh em muốn cần đi lắc muốn có để muốn có từ cái bộ hột đấy đó chính là cái bộ hột này nó phải đi đều nhá đi đều tỷ lệ là đi 5 năm chén tài chén xỉu chén đại chén xỉu Đấy, ví dụ như trái này thì nó đang xỉu anh em chỉ cần lắc bình thường thôi đó nó sẽ về cho anh em chén tài 80 đến 90 phần trăm nó sẽ tài cho anh em đó, 246 đúng không tiếp tục cho anh em 246 này anh em lắc rất là đơn giản nhẹ nhàng thì nó lại về đó chưa cần đến cách lắc của bên tôi thì là anh em cứ lắc bình thường như vậy thì là nó sẽ cho anh em những chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu 80 đến 90 phần trăm nó chuẩn xác cho anh em nhé 90 phần trăm nó sẽ là xỉu Đó, 334 đúng không anh em Đó, tài xỉu Đấy, xỉu đúng không đi rất là đều đó thì bây giờ cái quan trọng nhất của cái của cái bộ hột này khi mà anh em sở hữu hay là anh em mua cái bộ hột này bên tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu đấy, cách thức giữ tài giữ xỉu này thì anh em có thể về anh em luyện tập thêm đấy, khi mà anh em đến mua hột hay là anh em nhận đơn hàng anh em luyện tập thêm thì anh em mới lắc được nhé chứ không tự nhiên là anh em chưa thể lắc được đâu đó. thì ờ, đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, giữ cho anh em năm ba bốn chén hay là năm sáu bảy chén đấy, giữ giữ hết sức mà tôi có thể giữ để cho cái bộ hột này nó càng được nhiều càng tốt giữ xỉu cho anh em này hai ba bốn này tiếp tục giữ xỉu này một bốn năm này hơi mạnh một chút nhưng trái này thì tôi nghĩ là vẫn có ba có bốn à có có có một mới có bốn một năm ba tại vì trái này tôi lắc nó, nó theo ý của tôi Đấy, nó cân tay thì là nó sẽ cho anh em những cái tỷ lệ hay là có những cái mà mặt của cái ván trước nó vẫn giữ cho anh em khoảng tầm 1 đến hai mặt tiếp tục cho anh em 70 đến 80 phần trăm nó xỉu trái này tôi cực kỳ kết xỉu 8 nước à, xỉu 7 xỉu 7 tiếp tục giữ xỉu cho anh em Đấy, thì cái chén này nó lên tài đó cái cách lắc mà anh em thể giữ tài giữ xỉu nó là như vậy Đấy, thì anh em thể giữ tài hay là anh em giữ xỉu đều như nhau hết Đấy, còn cái cách mà anh em muốn lên tài xuống xỉu ấy thì là rất đơn giản thôi ví dụ đang chén tài đúng không anh Đấy, chén to như này anh em lắc nhẹ nhàng đó nó sẽ về xỉu cho anh em rất là đơn giản rất là hiệu quả từ cái bộ hột tài xỉu vip này bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 nhớ mất bên cơ sở tôi thì anh em à, muốn sở hữu cái bộ hột này anh em cứ đến bến xe miền Tây anh em alo cho tôi Đấy, số 0972 41 từ quý 4 anh em có thể liên hệ qua Zalo hay là số điện thoại tôi là Sơn Sơn Tài Xỉu ở bến xe miền Tây Đấy, anh em cứ đến anh em alo cho tôi tôi sẽ ra bến xe đón anh em